chơi nghiêng nghe nghiêng á nghiêng phải gà thấp nhất hai ba triệu lên ra mới chơi gà triệu đi đánh bao nhiêu là được anh gà đây rượu vào nhiều ấy nhỉ gà nhiều gà mẹ ba triệu đi gà ba triệu hay hai triệu thôi hai triệu anh ạ hai triệu không cũng được em này không cầm nhiều bố mẹ để có 50 triệu với thú đấy về bốc cái nha tám tám là cái chưa đấy trường này không một hai ba bốn năm sáu bảy tám về đây cái ông này em đang chiêu anh bán anh nhắn tin ừ. cho vợ yêu anh ấy em làm chiêu anh bán nhỉ bốc lên mà đâu liêng mà chết rượu đã say rồi bịt mẹ ô liêng cứ tưởng hoa gây ừ. Ừ, sửa ban đầu liêng gà mấy triệu ấy đi hai triệu hai triệu bỏ luôn bắt bằng hai triệu bỏ. bát bằng vâng á rồi ừ, bằng bằng miếng ăn đi đóng dọa người quyền nó triệu rồi máu phết đi kiểu diêu vào anh nó có đi diêu anh ôi bốc bốc ừ. anh bỏ gọn tiền của anh ra lẫn ngon không anh đi 2 triệu bỏ đâu cân 8 điểm tám đấy chơi gì rồi cảm ơn xin sợ nhờ tí rồi vào phát là ăn hai con gà ngon rồi làm thêm 4 triệu nữa cờ bạc ăn nào gà gáy em bây giờ với gì là bắt đầu không cái gì là bắt đầu đúng không cái gì là bắt đầu không anh bốc đi vào bốc không muốn mày bốc đi chỉ em bốc Tưởng anh nhắn tin vợ xong có gà chứ nhỉ cái. anh vừa ờ. rồi chưa ok đó, nói chung là tự giác rồi được quá ok anh anh ấy đi hai triệu em vẫn cứ là ok cân gái Ủa? em bảy giờ môi ai chơi sợ anh chín sợ quá đổ mà ui anh đánh thế ai đánh với anh trời đi ai mà lại Toàn rồi. Đâu, mới chỉ là bắt đầu thôi. Quả này tiền mua gà vợ chết rồi. Đấy chia này anh. Đây. Đấy đít, bốc đít, chia đít. Anh em ra ngoài tí nhỉ, 5 ừ, triệu nhỉ. 5 triệu. thế hai ông đàn ông ăn. Em chịu. Cứ bình thôi kèm đến phút 90 hoàn toàn anh anh gái lên hai triệu em vào bấm gái chơi bấm tám chục này gì chúa mấy điểm năm điểm năm điểm năm điểm thì mình không hết Ê, mình ăn cầm tiền đấy bắt đầu em đếm đếm cho đủ ra chứ bốn năm sáu sáu một thì sáu triệu đúng không em đủ cả đúng rồi nghèo thế nhớ ba triệu chán đủ không em đếm là chín tờ chết hai cá hai anh cái hai anh ơi đi hai triệu em cân thì anh vẫn nữa nhưng mà bài anh em vẫn bảy đấy ăn đi ui sao ngồi thế thì em có tiền chơi với các anh đúng rồi anh ăn thì chết kìa anh bốc phát nhá rồi bốc ông hào hàng ngoài tí không năm mười triệu mười triệu mười triệu à? mười triệu căng nhỉ Hai ca vào căng đấy nhỉ bỏ cái bỏ đi năm triệu dọn đã chạy thôi wow một điểm một tám điểm tám điểm của to. này lại mất xe 30 triệu nữa nhỉ ok luôn sợ ăn phát tướng sâu phết đếm tiền chưa anh đếm đủ chưa số phết chia đi nha bốn năm sáu bảy tám chín mười mười lăm triệu đi à, một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai luôn hai ngày hôm nay có tí riêu vào hoàn toàn thế nhỉ mỗi hôm 2 triệu không dám bắt bằng càng thế nhỉ đi 2 triệu anh đấy em cuối cánh bỏ không có điểm đi 2 ờ, triệu còn mốt hai anh đâu ừ. bằng phát chân Chelsea 8 điểm hai dù Ôi giời 9 điểm 6 điểm 96 9 ngược Chết rồi Ác kìa Bài dưới hơi to luôn Là ngoài 15 triệu không Làm hai tiếng đi mất ba chục nhưng mà ừ. rút tay luôn thế này luôn đánh gà bao nhiêu sáu bảy chín mười mười một hai mười ba mười bốn mười năm đánh mười anh bông hay em cắt mười năm triệu đi ừ. Mày anh tao 5 triệu Thế thì Nó ok luôn 1, 2, 3, 4, 5 anh đổ như vậy đấy gì xong chưa bốc chưa xong rồi bốc xong rồi chia thôi vào cán luôn ừ. hình hình hình đi 2 triệu hai triệu còn một triệu Bỏ. 2 triệu phải còn 2 triệu chứ hai còn à, triệu còn 2 triệu bò bò bò nhá em 4 bấm này 8 điểm này, bố mày nữa 7 điểm Đã luôn điểm đi đã gẫm tiếng sợ rồi, đã gẫm tiếng kinh được chơi ừ. rồi anh em toàn rồi vỡ cánh rồi ừ. em còn 2 triệu đánh nốt ừ. tiếng và chào tất cả anh em đang xem clip nhá thì như các bạn cũng biết đấy vừa các bạn thấy anh em mình đánh với nhau là mình đã sử dụng cái máy đánh bài này mình đã ngụy trang một con máy đánh bài iPhone X này các bạn nhìn nó như một chiếc điện thoại bình thường nhưng mà thực ra nó là con máy đánh bài cho gọi tiền của anh em thì là cái máy này ấy, nó hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối khi anh em đi chơi đấy anh em chơi ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em giúp anh em là lúc nào anh em cũng lớn nhất khi anh em đi chơi là anh em chỉ việc đeo cái tay nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai và nó sẽ báo về tai nghe cho anh em thì đây là mình chơi cái chế độ hình ảnh các bạn nhìn này nó hiện lên như này thì anh em nhìn nó sáng thôi nhưng còn khi mình đeo cái tai nghe đây này khi mình đeo mình bật chế độ sang chế độ tai nghe đấy mình sẽ đeo một cái tai nghe nó siêu nhỏ như này vào trong lỗ tai anh em nhé mình sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ như này vào trong lỗ tai thì máy nó sẽ báo về tai nghe cho anh em đấy nó bé chỉ bằng cái hạt đỗ này thôi không ai có thể phát hiện được ra anh em nhé khi anh em đi chơi anh em sẽ đeo cái tai nghe siêu nhỏ này vào trong lỗ tai đấy máy nó sẽ báo qua tai nghe cho anh em để anh em biết anh em đi chơi thì mình cũng khuyên anh em nhiều anh em cứ điện hỏi mình là anh em có cái dòng máy nào tầm hai ba triệu hay 5 triệu không mà nó hỗ trợ cho anh em được ok không hay là sân chơi của em chỉ chơi liêng hay là chỉ chơi ba cây thôi thì mình khuyên anh em như này sân chơi của anh em anh em chơi một bộ môn nào đấy thôi chơi một cái nhưng mà nó phải mang lại được cái hiệu quả thì khi anh em đi chơi anh em phải mua cái đồ nó hiệu quả thì nó mới mang lại được hiệu quả cho anh em còn anh em mua cái đồ ối giời ôi về mình nói thẳng với anh em anh em vừa mất tiền mà anh em chơi anh em lại không ra gì những anh em nào đã trải qua rồi thì anh em mới hiểu được đấy đồ bịp nó cũng có năm sáu loại đồ máy nó cũng có năm sáu dòng đấy, nên là anh em đi chơi anh em nên mua cái dòng nào nó là hiệu quả thì mình khuyên anh em nên lấy cái dòng tầm trung đấy mới đầu thì bỏ ra vài chục triệu nó thẳng anh em chưa anh em chưa có tiền đấy nên là anh em cứ lấy cái dòng máy đánh bài CVK 900 này con iPhone này thì nó đã là hiệu quả rồi và mình bảo hành cho anh em một năm và chơi mình cảm thấy nó rất là ok khi mình đưa vào sân chơi nó rất là tuyệt đối đấy giờ mình sẽ bật cái chế độ lo ngoài nên mình thử cái chế độ chơi liêng cho anh em đấy vừa là mình chơi là chơi ba nhà giờ mình sẽ chơi bốn nhà đấy mình sẽ đặt ra đây và máy nó sẽ báo bài về nó sẽ báo ra lo ngoài cho anh em để anh em nghe đây khi mình đặt bài xuống máy nó sẽ báo này các bạn thấy chưa máy nó báo mình bỏ đi ba lá thì giờ mình sẽ bỏ đi ba lá vừa mình chơi cái chế độ là mình làm cái thằng em mình ấy nó sẽ bốc bài cho mình bài mình lúc nào cũng là bài lớn anh em thấy chưa gà thoải mái 5 10 triệu lúc nào bài mình cũng ăn các bạn nhìn chưa bài của mình là đĩ đấy mình ăn cả làng anh em thấy chưa đấy rất là hiệu quả anh em nhé thì khi anh em đi chơi anh em chỉ việc dùng cái máy đánh bài này anh em đưa vào sân chơi đấy anh em dùng cái máy này anh em đưa vào sân chơi và nó sẽ gặt hái được cái hiệu quả cao anh em phải dùng cái bài của bên mình đấy anh em dùng cái bài bên mình máy nó sẽ báo về tai nghe cho anh em đấy anh em sẽ tắt màn hình đi anh em nhé đấy anh em nghe chưa máy báo một này rất là nhanh anh em nhé đặt bài xuống phát máy báo ngay mình bỏ đi một lá này bài mình 9 điểm anh em thấy chưa là bài lớn nhất đấy rất là chuẩn xác và hiệu quả thì khi anh em đi chơi anh em làm con hay anh em làm cái gì anh em có thể giành chiến thắng đấy là làm cái còn giờ mình sẽ chơi chế độ làm con này rồi mình đặt bài này bốn đấy máy báo mình bỏ đi bốn né nhưng ví dụ giờ nó chia từ nhà này nhà này nó nhà cá mình là nhà con thôi mình chỉ bỏ đi hai lá thôi đó thì mình chia từ đây về đây thì tổng nó bốn cho anh em thì cái bài mình đây sẽ là bài lớn nhất đấy bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất 8 điểm anh em thấy chưa anh em nhìn cái này nó chất rô lớn nhất này thì mình sẽ cài được chất rô cơ tiếp bích anh em nhé đấy rô cơ tiếp bích mình đều cài được anh em thích chất nào lớn cũng được tùy ở vùng chơi của anh em đấy nên là anh em thích cài chất nào mình cài cho anh em chất đấy đặt bài máy báo ngay đấy anh em thấy chưa máy báo bài rất là ngay mình bốc đi máy vẫn báo anh em nhé đấy anh em thấy chưa bốc bài đi máy vẫn báo này đấy mình đặt bài mình bốc đi này đấy bác báo mình bỏ đi 5 lá thì mình chỉ bỏ đi ba lá thôi chia từ nhà đối diện mình đây bài mình đây là bài lớn đấy mình làm con làm cái gì bài mình vẫn có thể là bài lớn nhất anh em thấy chưa 9 điểm caso rất là hiệu quả cái máy này thì anh em chơi bao nhiêu tụ cũng được anh em cần cái sản phẩm này anh em cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình cái dịch dạng này anh em mà không đến trực tiếp được cửa hàng của mình mua hàng thì mình sẽ gửi theo đường xe hoặc là đường bưu điện về cho anh em mình sẽ cho anh em test hàng đúng như trên video mình nói anh em mới nhận hàng thanh toán tiền Đấy, nên là anh em mua hàng anh em cần anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em Đấy, số điện thoại trên màn hình ghép cho anh em một tiếng cuối này máy bóc bỏ đi ba lá mình bỏ đi một lá hai lá mình sẽ chia từ nhà này nhà mình đây sẽ là nhà lớn Đấy. khi anh em nhận hàng mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng ok đầu đuôi xong anh em mới phải thanh toán đấy chuẩn chưa anh em đấy rất là chuẩn xác thì anh em nào cần anh em cứ alo cho mình cái máy này thì vẫn nắp sim vào anh em nghe gọi như một chiếc điện thoại bình thường anh em nhé đấy các bạn nắp sim mà các bạn nghe gọi như một chiếc điện thoại bình thường rất là hiệu quả và ok anh em nhìn này nó như một con iphone xs max bình thường mình nắp sim mà mình nghe gọi hoàn toàn như bình thường hết nhưng nó hỗ trợ cho anh em đánh bài rất là tuyệt đối anh em chơi liêng chơi ba cây binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em chỉ cần dùng cái máy này anh em nắp sim vào và anh em đeo cái tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai không ai có thể phát hiện được ra và anh em dùng mấy cái bài mã vạch của bên mình bài thì anh em chơi mẫu bài nào mình cung cấp cho anh em mẫu bài đấy thì anh em chỉ cần nhấc máy lên alo cho mình mình sẽ chuyển về tận nơi cho anh em hoặc anh em đến trực tiếp cơ sở của mình tiếp hàng thì anh em nào cần anh em cứ alo cho mình trả tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video